Kẻ địch sẽ xuất trận sau 3 giây. Cả đội xông lên. Quyền lực từ đó không có sự phân biệt giữa thiện giả một trái tim tội lỗi đã chết Điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến Tăng tàn bắn Bình đẳng duy nhất là đau đớn First blood. cái chết thật đáng sợ, chỉ là quay lại trước lúc sinh ra tôi, Ghét mũi tên của ta. Your team has destroyed a tower. ta sẽ soi đường cho ngươi. quyền lực từ nó không có sự phân biệt giữa thiện và ác giận thế Điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến Ultimate. chết tao này. Ủa, em làm gì vậy? Quay à?